Xin chào các bạn đang đón xem video của Lê Đô Thị. Kinh tế ngày càng phát triển, dân số ngày một tăng, quỹ đất ngày một hạn hẹp. Bởi vậy, xây dựng những tòa tháp chọc trời đã trở thành một xu hướng chung trên thế giới. Ngoài mục đích thêm không gian làm việc và sinh sống, những tòa tháp chọc trời này còn là biểu tượng về kiến trúc cho những quốc gia sở hữu chúng. Trong video hôm nay của Lê Đô Thị, mời các bạn cùng đến với những tòa nhà cao nhất của các châu lục. Đó là những tòa nhà nào? Chúng có gì đặc biệt? Mời các bạn đến với nội dung chính của video ngày bây giờ. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với tòa nhà cao nhất châu Á, Burj Khalifa. Vị trí, thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chiều cao 810m, số tầng 163, năm hoàn thành 2010. Sau khi được khánh thành vào năm 2010, Burj Khalifa hiện đang là tòa nhà cao nhất thế giới. Tòa nhà đã lập nhiều kỷ lục khác như tòa nhà với nhiều tầng nhất, ban công quan sát cao nhất thế giới, Tháp Burj Khalifa có triệu chính được kỹ sư người Mỹ thiết kế thẳng đứng. Điều này được ông lấy cảm hứng từ loài hoa của Mỹ và Dubai. Và khi hoàn thành tòa tháp này sẽ làm lu mờ tất cả các tòa tháp chọc trời khác trên thế giới hiện nay, cho thấy được kỹ thuật và sự thiết kế đáng kinh ngạc của người Ả Rập. Burj Khalifa là tòa tháp được xây dựng ở giữa sa mạc, cho nên nó có thể chịu được độ nóng lên tới 120 độ C. Được bao phủ bởi hơn 24.000 tấm cách nhiệt. Đây là tòa nhà có trọng lượng gần 500.000 khi chưa có người ở. Tại Burj Khalifa khi nhiệt độ giữa tầng thấp nhất và cao nhất có độ chênh lệch lên đến 15 độ C, cũng như nhiệt độ thấp nhất và cao nhất giữa các tòa tháp tầm 15 độ C. Đặc biệt, thì vào các ngày sương mù, người làm việc ở các tầng cao có thể không nhìn được xuống dưới thành phố. Tòa tháp có hình cây kim nhọn hoắc và được miêu tả là thành phố thẳng đứng, bởi độ cao của nó nằm lu mờ mọi tòa cao ốc đang hiện có. Tại tầng 124, có một ban công rộng lớn cho phép nhìn toàn cảnh thành phố. Tòa tháp có 1.000 căn hộ, 49 tầng cho văn phòng và một khách sạn. Bề mặt bên ngoài tòa nhà được phủ bằng kính. Công trình do Arian Smith đến từ Chicago thiết kế và mang ý tưởng thu hẹp khoảng cách giữa thế giới Ả Rập truyền thống và phương Tây hiện đại. Tòa nhà cao nhất Bắc Mỹ, trung tâm One World Church, vị trí, thành phố New York, Hoa Kỳ, chiều cao 514m, số tầng 104 tầng, năm hoàn thành 2014. Trung tâm Unwanted, hay còn gọi với cái tên khác là Freedom Tower, tòa tháp tự do, được hoàn thành vào năm 2014 đã trở thành tòa nhà cao nhất Bắc Mỹ. Đây cũng là tòa nhà cao thứ 6 trên thế giới. Đây cũng là tòa nhà của 7 trung tâm thương mại thế giới được xây dựng trên nền WTC cũ Golden World Trade Center là tòa nhà đắt nhất thế giới khi chi phí xây dựng lên tới gần 4 tỷ đô la Mỹ, đồng thời cũng là tòa nhà cao nhất tại Bắc Mỹ. One World Trade Center cao 541 mét. One World Trade Center cũng được biết đến với cái tên Dream Tower, tháp tự do, và là tòa nhà chính của 7 trung tâm thương mại thế giới mới xây dựng, tọa lạc trên nền trung tâm thương mại thế giới cũ lõi khẩn cấp chạy xuyên suốt tòa nhà theo chiều thẳng đứng ở trung tâm với hệ thống các thông tin thông gió, ống nước, cầu thang bộ điều áp chuyên dụng, thang máy chống nước để lên xuống tòa nhà, bê tông chống cháy kết dính cao, có thể chống đỡ một lực va chạm rất lớn. Cấu trúc lõi thép xà dầm, các cột trụ chịu lực sẽ kết nối với nhau để nếu mất đi một cột trụ chính thì trọng lực của tòa nhà sẽ dàn đều khắp công trình. Không khí cho các văn phòng từ bên trong tòa nhà sẽ được bố trí từ trên đỉnh. Bên cạnh đó, không khí tự nhiên trước khi đưa vào tòa nhà sẽ còn trải qua hai lần lọc khác nhau, nhằm đảm bảo tòa nhà sẽ có được không khí sạch, kể cả khi xảy ra tấn công bằng vũ khí sinh học hay hóa học. Dưới chân tháp còn có một bức tường an ninh đặc biệt, với ba lớp kính chịu lực, mỗi lớp cách nhau một khoảng chân không, được tăng cường bằng kết cấu thép chắc chắn, giúp tòa nhà chống chọi được với các vụ nổ lớn. 3. Tòa nhà cao nhất châu Âu Latta Center Vị trí thành phố Saint Petersburg của Nga Chiều cao 462m Số tầng 87 tầng Năm hoàn thành 2018 Tọa lạc tại thành phố Saint Petersburg của Nga Tòa nhà Lata Center cao 462m Không chỉ là tòa nhà cao nhất thành phố mà còn là công trình cao nhất châu Âu Nằm trong khu phức hợp ven sông mới ở thành phố Saint Petersburg của Nga Tòa tháp Lata Center gồm 87 tầng và xoắn 90 độ từ móng đến đỉnh đây là một trong những điển hình về thiết kế nhà chọc trời xoắn. Thiết kế của tòa nhà này được sử dụng với nhiều mục đích như dân cư và thương mại. Các tầng từ độ cao 360m trở lên là nơi đặt đài quan sát và các nhà hàng. Nata Center có tầm nhìn ngoạn mục hướng ra vịnh Phần Lan. Người ta khởi công Nata Center vào năm 2012. Năm 2017, Lata Center đã đạt danh hiệu tòa nhà cao nhất châu Âu từ Federation Tower ở thủ đô Moscow của Nga. Tòa nhà này sẽ là trụ sở của Gazprom, một công ty dầu khí khổng lồ của Nga. Doanh nghiệp này đã lên kế hoạch chuyển tới Lata Center vào cuối năm 2019. Đấy cũng là thời điểm tòa nhà hoàn thành việc lắp đặt nội thất. Theo Philip Nikandrov, một trong những kiến trúc sư tham gia dự án, hình dáng của tòa tháp tượng trưng cho ngọn lửa, giống với logo của Gazprom. Móng của tòa tháp sâu 82 m, từng giữ kỷ lục Guinness thế giới vào năm 2015 trước khi bị một công trình xây dựng ở Dubai đánh bại vào năm 2017. Bốn, tòa nhà cao nhất châu Đại Dương, quy 1 Vị trí, thành phố Gold Coast, bang Queensland ở Australia Chiều cao 323m, số tầng 80 tầng, năm hoàn thành 2005 Quy 1 viết tắt của Queensland No. 1, được xây dựng ở Surfer Paradise, trên biển Gold Coast, Queensland. Quy 1 lấy cảm hứng từ ngọn đuốc Olympic Sydney năm 2000 và nhà hát con sò Opera Sydney. Với chiều cao 323 m, Quy 1 được xem là khu căn hộ cao nhất thế giới. Tòa nhà mang tính bước ngoặt được công nhận là một trong những biểu tượng của Queensland trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 150 của tiểu bang tháp quy một được thiết kế bởi SBG và Serbuchen Group. Cái tên này được đặt để vinh danh các thành viên của đội tuyển cầu cao Olympic của Úc vào những năm 1920. Vào năm 2009, như là một phần của lễ kỷ niệm Q150, Q1 đã công bố là một trong những biểu tượng Q150 của Queensland, với vai trò là một kỳ tích về cấu trúc và kỹ thuật. Q1 đã được sử dụng là nơi phóng pháo hoa trong lễ đón giao thừa, 5. Tòa nhà cao nhất Nam Mỹ Grand Tower Santiago Vị trí Thành phố Santiago của Chile Chiều cao 300m Số tầng 62 tầng Năm hoàn thành 2013 Grand Tower Santiago là một phần của trung tâm Costanera Tòa nhà bắt đầu xây dựng vào tháng 6 năm 2006 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2010 nhưng đã bị trì hoãn vào tháng riêng năm 2009 bởi vì cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009. Sau khi được xây dựng trở lại, tòa nhà đã đi vào hoạt động vào năm 2013. Sisabelli, kiến trúc sư nổi tiếng người Argentina đã thiết kế tòa nhà Grand Top và kỳ vọng tòa nhà là hiện thân của tầm nhìn và công nghệ thế kỷ 21. Từ những tấm che ánh sáng mặt trời thông minh, tới vương miện được tạo hình từ những ô cửa mắt cáo. Grand Top Santiago là một phần của khu phức hợp trung tâm Costa Arena. Khu phức hợp cũng bao gồm 4 tòa nhà chọc trời được trưng dựng làm khách sạn và văn phòng. Trong đó phải kể tới Grand Tower Santiago sừng sững ở độ cao 300m, một trong những công trình cao nhất Nam Mỹ. Trung tâm mua sắm 7 tầng, điểm thu hút chính trong trung tâm sẽ đem lại cho du khách khoảng thời gian mua sắm vui vẻ. Ở đây tập trung mọi mặt hàng, từ sách và trang sức đến đồ thể thao và thời trang cao cấp. Các cửa hàng ở từng tầng đều xoay quanh một chủ đề nhất định trung tâm Costanera đáp ứng hầu hết những gì du khách cần tìm. Ngân hàng, quầy dịch vụ và thông tin nằm ở tầng trệt. Tầng kế tiếp tập trung vô số cửa hàng bán quà tặng và phụ kiện, chẳng hạn như nước hòa, trang sức, đồng hồ và rượu vàng. Tầng chuyên về thời trang nữ quy tụ tới hơn 50 cửa hàng. Ngoài ra còn có các tầng bán trang phục nam giới và trẻ em. Du khách cũng có thể sắm cho mình các dụng cụ thể thao, cũng như đồ dùng các loại khi tới đây. 6, tòa nhà cao nhất châu Phi, Christmas um, of Angie Tower. Vị trí, thành phố Angie, Algeria. Chiều cao 265m, số tầng 34 tầng, năm hoàn thành 2019. Christmas of Angie Tower, còn được gọi là nhà thờ Hồi giáo vĩ đại Angie, với diện tích xây dựng 400.000m2 và hơn 23.000m2 mặt tiền đúc Tàn mái của phòng cầu nguyện của nhà thờ Hồi giáo lớn Algeria, cao tới 45 mét. Mái vòm mà nó hỗ trợ rộng tới 50 mét và cao 25 mét. Cách mái vòm này không xa, tòa nhà cao nhất thế giới ở độ cao 265 mét, gồm 43 tầng được phục vụ bởi thang máy toàn cảnh. Kiệt tác kiến trúc này được thiết kế bởi Greg Ankifer và được quản lý bởi Anazema, cơ quan thuộc Bộ Nhà ở Algeria chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý nhà thờ Hồi giáo và việc thực hiện xây dựng bởi CSCEC, e, nhà thầu Hồi giáo kết hợp tính hiện đại và thiết kế đích thực, và việc thực hiện thành công của nó phụ thuộc vào vật liệu chất lượng cao, đặc biệt là mặt tiền. Mặt tiền minaret thành công của nó phụ thuộc vào vật liệu chất lượng cao. Mặt tiền minaret sử dụng một yếu tố của kiến trúc Ả Rập truyền thống, gọi là Masrabisa, đã được sử dụng từ thời Trung Cổ. Masrabisa liên quan đến một mạng tinh thể phức tạp, mà mô típ của nó vừa được tôn trọng truyền thống Hồi giáo, vừa cho một bản sắc độc đáo của nhà thờ Hồi giáo. Nhà thờ Hồi giáo cũng có một tháp cao 265 mét, khiến nó trở thành tòa tháp cao nhất ở châu Phi. Nó cũng chứa một tầng quan sát trên đỉnh tháp. Nhà thờ Hồi giáo cũng được thiết kế để chịu được động đất mạnh tới 9 độ Richter và cấu trúc đã được xử lý đặc biệt để chống ăn mòn. Sảnh cầu nguyện chính có 618 cột bát giác đóng vai trò là trụ cột hỗ trợ và 6 km chữ viết thư pháp, được khắc bằng hệ thống là rẻ. Mái vòm của phòng cầu nguyện có đường kính 50m và tăng lên độ cao 70m. Trên đây, các bạn vừa cùng lên đô thị đến với những tòa nhà cao nhất các châu lục trên thế giới. Thế giới luôn phát triển không ngừng và con người ngày càng đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong mọi lĩnh vực